nước mắt thấm ướt đôi tay em rồi không biết ai đã tổn thương em tôi khóc hết xa hết tâm tư đêm này thôi đừng lo vì có anh đã ở bên em rồi la la la la em muốn đi đâu chơi tối nay. la la la la alo cho anh sắp tới ngày la la la la em ơi trái đất vẫn cứ xoay hãy để sầu lo anh mang trôi xa theo gió bay khiến trò lòng này lặng im trên đứng mây dày anh chỉ muốn em tiến lại gần đây đêm nay ta sẽ quay đường về một ngắm phố xa mai mề lang thang đi khắp chốn nhà bầy bề trói Cười nhẹ thôi không nắng khét tim anh Muốn nói ra điều cần nói Sợ thời gian bên em sẽ trôi nhanh Một ngày thì có 24 giờ Bây giờ em đã có anh Em như kẹo ngọt tan chảy Anh sẽ là những chú kiến vây quanh Vì em nói em thích Vivo Ok đêm nay anh sẽ mất ngủ Đi cùng em từ hạ sang thu Anh vẫn thấy chưa bao giờ đủ Baby baby you are my sunshine I'm a sunflower with on I look at you La la la la Em muốn đi đâu chơi tối nay La la la la Alo cho anh sẽ tới ngay La la la la Em ơi trái đất vẫn cứ xoay Hãy để sầu lo anh đang chưa xa theo gió bay Bởi vì bởi vì anh vào đây khiến cho lòng này là im chết đứng mấy giây Anh chỉ muốn em tiến lại gần đây Đến nay ta sẽ xa mai mề lang thang đi khắp chốn nhà bầy bề nó thấm ướt đôi tay em rồi Không biết ai đã tổn thương em tôi Khóc hết xóa hết tâm tư đêm nay thôi Đừng lo vì có anh đã ở bên em rồi